cái à, định vô lậu là cái định có cái, cái, cái cao hơn cái định tỉnh giác và cái sự lợi ích rất lớn của cái định vô lậu là vì nó là cái đạo đức của con người sống bằng cái tri kiến của nó cho nên cái định vô lậu rất cần và định vô lậu nó quét được cái dục lậu và hữu lậu mà nói là vô lậu mà cái đạt kết quả của đạo Phật là vô lậu mà cho nên cái định vô lậu mà cái kết quả của mục đích của đạo Phật để đạt được là phải là vô lậu à, cho nên vô lậu định vô lậu là cái pháp chính còn cái chánh niệm tỉnh giác là cái pháp phụ chứ nó không phải là chánh niệm tỉnh giác là cái pháp chính cho nên ở đây chúng ta tu học chúng ta phải thấy rằng cái định vô lậu là cần thiết cho sự tu tập chúng ta nó là cái phương pháp chính để đi đến vô lậu chứ không phải chánh niệm tỉnh giác mà đi đến vô lậu cho nên một người ngồi trong thất mà ngồi giữ tâm bất động À, giữ im lặng và không khởi niệm thì cái người đó chưa hẳn đã là vô lậu. mà cái người dùng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta sống bình thường như mọi người mà tâm chúng ta không bị động thì cái người đó là thật sự vô lậu đúng là đạo phật đó, thì như vậy mấy con hiểu được cái cái pháp lợi ích và cái pháp không lợi ích cái pháp lợi ích nhất cho chúng ta đó là định vô lậu là sự tư duy quán xét và dạ, sự triển khai được cái tri của chúng ta sống trong cái đạo đức nhân bản nhân quả không làm của mình của người đó là định vô lậu đó mấy con mà cho nên thầy nhắc nhở về mấy con học tu là cái đạo đức nhân bản nhân quả mà học tu đạo đức nhân bản nhân quả thì phải bằng cái sự hiểu biết bằng cái tri kiến chứ không thể bằng cái định được à, nếu mà ngồi định thì cái tri kiến chúng ta ở đâu cho nên cái vấn đề quan trọng là chỗ tri kiến nhưng không phải gì đó mà gọi là chúng ta phát triển minh sắc tuệ không phải mà đến chúng ta triển khai tri kiến giải thoát tri kiến ở đâu thì đức hạnh ở đó đức hạnh ở đâu thì tri kiến ở đó tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh mà đức hạnh làm thanh tịnh tri kiến mà sự thanh tịnh của tri kiến của của đức hạnh thì chúng ta thấy rõ ràng chữ đức hạnh ở đây là thầy muốn chỉ trong giới luật của phật trong cái bài kinh đức phật nhắc giới luật nhưng ở đây thầy nói là đức hạnh cho nên cái vấn đề học để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta là điều quan trọng còn ngồi trong thất tu nhiếp tâm không niệm khởi là cái điều phụ điều phụ không có quan trọng nó chỉ cần nhiếp tâm an trú để đi lui bệnh chúng ta thôi nó qua một cái giai đoạn đó để lui bệnh chúng ta thôi chứ không phải là để lui những cái tâm niệm phiền não đau khổ chúng ta cho nên người mà tu chánh niệm tỉnh giác mà nói để ly dục ly ác pháp để làm cho tâm hết phiền não thì người đó không có cái tu đó không bao giờ có mà cái người mà tu dùng tri kiến sự hiểu biết của chúng ta định vô lậu là người đó sẽ ly tham sân si ly dục ly ác cụ thể bởi vì chúng ta hiểu chúng ta mới ly mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không ly mà không ly thì chúng ta sẽ hoàn toàn không cái người mà còn vô minh lậu còn vô minh não tức là con còn nói khi mà mình còn buồn ngủ không làm cái gì yeah. Dạ. một tính đúng rồi cái người mà còn buồn ngủ còn lười biếng thì cái người đó không bao giờ giải thoát được bởi vì cuộc si mà cái người mà đã có um, có chánh tri kiến có cái chánh tri kiến thì cái người đó đã đẩy lui tự họ đã ly tham sân si cũng như bây giờ mình ít ăn thì mình ít ngủ các con hiểu không nó tương ưng mà mà tôi ly cái tham ăn tôi thì tự nhiên cái ngủ nó giảm xuống còn cái người ăn nhiều phải ngủ nhiều không họ ờ, hiểu chỗ đó cho nên mình ly tham sân của mình mà ly tham sân bằng cái đi kiến chúng ta thì cái ngủ nó giảm xuống nó tỉnh vì nó không có nó không có dọn chỗ ức chế cho nên lần lượt đó còn bây giờ mình cố gắng để mình phá cho hết buồn ngủ là mình bị ức chế à nó phá vô minh lậu à, không được bởi vì đức phật dạy lớp chánh kiến trước chứ đâu có dạy cái lớp chánh định trước <laughs> thành ra mình phải đi từ cái chỗ này để cho ly dục léo áo rồi từng tự nó còn sót lại những cái cái vua minh lậu đó nó còn sót lại à, thì chúng ta mới dùng cái tỉnh thức mà hơn nữa chúng ta lại hai cái pháp nó kèm để khi mà chúng ta ngồi tư duy mà buồn ngủ thì chúng ta lại có cái chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta phá mà chúng ta phá mình, mình cái pháp này phá không hết vô minh lậu cái chánh niệm tỉnh giác phá không hết bằng chứng là các con biết năm tháng năm rồi mà thầy chân thành cố gắng mà đến hôm nay mà thức suốt ngày đi nhưng mà hở một chút là ngủ hở một chút nghĩa là bây giờ tỉnh là đi hoặc là ngồi hoặc là đứng thì nó không ngủ mà nằm xuống là nó thiếp vô liền nó đang tỉnh chứ mà nó thiếp nhanh cái ngủ nó không phải vậy ừ. cho nên bây giờ mà triển khai qua cái vô lậu thì thấy nó giảm xuống được nghĩa là ừ, ngay cả khi mà cái cái vô lậu thì triển khai cái tri kiến của mình nó ly dục còn trước kia thì do ức chế để mình đẩy lui cái cái, cái, cái vô minh lậu đó nhưng mà mình ức chế nó chứ không phải là mình xả nó nhờ cái pháp bên đây nó xả tham sân si ở ờ, thả xả tham sân mà bên đây nó lại giảm cái cái si cũng như chúng ta giảm cái ăn thì cái ngủ nó giảm con thầy nói ví dụ con thấy mà giảm cái ăn là tức là giảm cái tham cái gì à, tham ăn thì cái chi bên đây nó giảm tức là cái ngủ nó giảm mà cái người ăn nhiều thì cái người đó ngủ nhiều nó tăng lên cái si cho nên nó sanh ra cái dục vì vậy cho nên ở bên đây cái dục mà ly bằng cái tri kiến cái dục của chúng ta thì cái bên đây cái si nó giảm xuống cho nên cái chánh niệm tỉnh thức của chúng ta dễ cũng như bây giờ con nhiếp tâm mà tại sao mà con nhiếp vô mà nó cứ nó bị niệm hoài nó không có vô nó không ăn trú được là do cái cái tham sân con còn mà cái tham sân con còn thì nhiếp vô không được thì nó dễ bị hôn trầm thì niệm có phải không bây giờ con ly cái tham bằng cái tri kiến của con con ly cái tham cái sân con bằng cái tri kiến con cho nên ở đây nó giảm cái cái ngủ nó giảm cái con nhiếp tâm thôi phải không có phải là nhờ cái gốc này không mà cái này nó giảm đó vì vậy cho nên tham sân thì đức phật cũng dạy cho chúng ta rõ cái si nó là cái gốc cái gốc nhưng mà nó không diệt được mà phải diệt cái tham cái sân trước cho nó tham sân si các con thấy đức phật có, có bao giờ đức phật nói si rồi tham sân bao giờ <laughs> có phải đúng không nó cho nên đức phật biết rõ ràng là quét sạch nó thì phải quét sạch bằng định nhưng mà những cái thô những cái, cái, cái thô nó thì cái định quét không có được chỉ có cái tri kiến chúng ta quét tất cả những cái thô còn cái vi tế của nó giờ chúng ta quét hết cái thô thì cái vi tế chúng ta mới cái, định tĩnh chúng ta mới có mà định tĩnh chúng ta có thì nó mới mới để sử dụng thì nó mới quét sạch cái vi tế này. chỉ có định mới quét sạch cái vi tế cho nên con thấy nè khi chúng ta tu ừ, từ cái bát chánh đạo chánh kiến cho đến chánh niệm thì tất cả những cái ly tham chúng ta ly tham sân chúng ta ly hết không? mà bây giờ mới vào chánh định thì có lớp chánh định thôi mà vào chánh định thì nó mới có thực hiện được tâm minh thì vậy như vậy rõ ràng là cái lớp mà chánh định á, cái lớp mà tu tập về chánh định nó không có khó khăn mà nó chỉ có phần quét di tế cũng như nó lậu tận minh mà nếu không có nhập được định á, thì làm sao quét được lậu tận minh cái mầm tái sanh con hiểu không cho nên vì vậy mà nếu mà ở trong cái chánh niệm không thì nó quét không có sạch cái mầm đó đâu nghĩa là cuộc sống chúng ta rất bình an thanh thản an lạc suy sư nhận tứ niệm xứ nó đạt được cái chân lý đó nhưng mà nó không thực hiện được cái cái, cái, cái lậu cận minh cho nên buộc lòng khi đó tâm nó định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng thì phải nhập các định nhập các định thì mới thực hiện được tam minh mà tam minh cái minh cuối cùng mới con biết cái gì lậu tận minh nó với lậu hoặc mới hết cái vi tế còn cái lậu hoặc mà chúng ta quét ở đây là cái tri kiến của chúng ta là quét những cái thô cho đến khi nhập định thực hiện tam minh cái, cái mầm của nó rất là nhỏ cho nên đức phật nó còn một chút xíu như đất trong ngón tay ta thì chưa hẳn là tức là tham khi chúng ta còn cho nên thấy mình hoàn toàn buồn ngủ nhưng sự thật nó vẫn còn nhưng khi mà thực hiện đến cái định mà tứ thiền rồi nó thực hiện tam minh cái lậu hoặc nó hết thì cái buồn ngủ nó không thấy ghê lắm chứ nó không vậy à, vậy là chứ nó không phải là nó, nó, nó nếu mà không có đi cái, từ cái căn bản này mà đi ngang vô cái chỗ này thì con sẽ không đạt được mà con bị chế nó tôi định tôi phá cho nên có nhiều người nhiều thầy thì nghĩ rằng cũng nghĩ rằng bây giờ mình cứ vô cái chỗ mà um, tỉnh thức nhiếp tâm định tĩnh của mình để đi vào chỗ này thì mình phá được cái cái hôn trần thì nhiên của mình là cái vô minh đạo rồi nhưng phá cái thô phá không nổi đâu nó phá cái vi tế trung của nó thôi mình phải thực hiện cho tới lậu tận minh nó phải phá hết cái sự nó lậu tận minh nó mới hết si chứ nó còn cái chút si của nó trong đó thì nó không thành cũng chưa thành cho nên buộc lòng mà chúng ta quét sạch thì chúng ta phải đi tới lậu tịnh. minh nhưng vì cái lậu tịnh minh nó, nó thuộc về tam minh nó thành thông cho nên thầy không muốn nhắc thầy không muốn nói là gì nó chúng ta thực hiện chúng ta tu là chúng ta phải có nhưng mà không phải để có để mà thực hiện những cái cái cái cái cái này mà có để cho biết rằng chúng ta là người hoàn toàn là phá sạch lậu hoặc không còn lậu hoặc Đó là lậu tịnh minh nó quá sạch tới cái chốt cuối cùng là lậu tự minh nó mới hết thật sự hết nó không còn một chút xíu nó thật sự hết còn cái cái chánh niệm tỉnh thức thì mới còn sống được cái trạng thái nó bất động tâm thanh thản an lạc cái sự nó là nó là cái chân lý của đạo phật nhưng mà cái mầm để mà cuối cùng cho sạch lậu hoặc là phải tận cho nên cái quả a la hán là cái quả lậu tận minh chứ không có gì vậy mà chúng ta đạt được cái cái cái cái, cái, cái a la hán là chúng ta phải có cái lậu tận minh nhưng mà cái lậu tự minh đó nó đòi hỏi ở cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự chúng ta nó mới có mà muốn có cái cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự này cái cái thanh thản an lạc vô sự này thì nó phải là do cái tri kiến giải thoát của chúng ta bởi vì nó bãi cái lớp học của nó bãi cái lớp học nó bằng tri kiến giải thoát ta không thấy bằng cái tri kiến giải thoát cho nên nó quan trọng rất lớn mà nó căn bản rất lớn cho con đường tu học câu hỏi gì à ừ, trong cái chánh niệm tỉnh giác thì cái bước thứ nhất của nó là chúng ta đi chúng ta biết chúng ta đi tập trung biết đi thôi biết cảm nhận cái đi thôi đó là bước đầu thôi hoặc là hít vô chúng ta biết hít vô thở ra đưa tay ra tôi biết đưa tay ra đưa tay tức là chúng ta ở trong thân hành mà chúng ta tập cái chánh niệm tỉnh giác à chánh niệm tỉnh giác trước vâng. à con muốn hỏi cái thứ lớp phải không thật sự ra cái lớp tiếng kiến là học cái lớp mà định vô lậu trước định vô lậu rồi bắt đầu đó định sáng suốt con nghĩ nó sáng nghĩ là định sáng suốt định vô lậu trước rồi định sáng suốt rồi mới bắt đầu đó mới là chánh niệm tỉnh giác rồi mới tới định niệm hơi thở thôi à cuối cùng cái định niệm hơi thở nó khó hơn nó, khó hơn. nó dễ rối loạn hô hấp cho nên vì vậy mình tập đi kinh hành trước rồi sau đó rồi mình mới tập cái hơi thở thì nó không bị rối loạn là dạ, nó từng quen